Thì hôm nay chúng ta cùng khảo sát bài lực tử. Và để dễ dàng tính được cái độ lớn của lực tác dụng lên một hạt mang điện hoặc là một đoạn dây dẫn đặt trong từ trường thì chúng ta thường sử dụng từ trường ở đây đó là từ trường đều. Vậy từ trường đều là từ trường như thế nào? Chúng ta vào cùng nhau đi tìm hiểu về khái niệm của từ trường đều. Từ trường đều là từ trường mà đặc tính của nó giống nhau tại mọi điểm. Đây là một khái niệm nhất. Các chú ý, từ trường đều là từ trường mà đặc tính của nó giống nhau tại mọi điểm. Cái thứ hai, từ trường đều là từ trường có các đường sức từ song song và cách đều nhau. Song song, cùng chiều các em chú nhé, song song này, cùng chiều, cùng độ lớn và cách đều nhau. Đấy là từ trường đều. Vậy khi đặt một đoạn dây dẫn ở trong từ trường thì lực từ tác dụng lên đoạn dây sẽ như thế nào. Chúng ta sang mục thứ hai. Và khi khảo sát từ phổ của làm châm hình chữ U hoặc là làm châm hình móng ngựa thì ta thấy là giữa hai cực Bắc và Nam của làm châm đang tạo ra một cái từ trường đều. Đây kèm quan sát trên hình vẽ. Đây là làm châm hình móng ngựa hoặc là làm châm hình chữ U. Giữa hai cực Bắc Nam thì thấy là các đường sức từ đang là song song và cách đều nhau. Cho nên từ trường giai cực này có thể coi là một từ trường đều. Được chưa các em? Vậy nếu bây giờ chúng ta đặt một dòng điện hay là đặt nếu bây giờ chúng ta đặt một đoạn dây có dòng điện chạy qua giữa hai cực của nam châm thì lực từ tác dụng lên đoạn dây này sẽ như thế nào? Chúng ta sang mục tiếp theo. Đó chính là lực từ tác dụng lên một đoạn dây khi có dòng điện chạy qua. Các em cùng quan sát thí nghiệm Chúng ta có 25 châm hình chữ U. Trong trường hợp nhất, chúng ta đặt một đoạn dây dẫn, đặt một đoạn dây dẫn là MN trong từ trường đều do làm châm hình chữ U tạo ra. Ban đầu chưa có dòng điện chạy qua. Thêm thế là dây MN sẽ nằm theo phương thẳng đứng. Đúng không? Vì trọng lực đang kéo trọng lực của dây đang kéo dây MN xuống dưới làm cho hai dây treo nó căng ra. Và khi cân bằng thì hai dây treo sẽ có phương là thẳng đứng như hình vẽ. Còn trong trường hợp chúng ta cho dòng điện chạy trên dây MN thì lúc này sẽ có lực từ tác dụng lên dây MN và làm cho dây lệch khỏi phương thẳng đứng một góc là beta đây. Lệch khỏi phương thẳng đứng. Kèm theo là khi mà có dòng điện chạy trên dây thì à, lực từ sẽ tác dụng lên dây và kéo dây lệch ra khỏi phương thẳng đứng. Khi đó, dây MN sẽ có một cái vị trí cân bằng mới.